Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tự hào Việt Nam ơi, học tiến sĩ, rửa tỷ đồ Những con người thông minh và vô đạo đức thì sự tàn phá của nó là không thể cân đong đo đếm được Nền giáo dục xã hội chủ nghĩa là nền giáo dục mục nát đã có từ lâu Môi trường giáo dục Việt Nam hiện nay là xã hội Việt Nam thu nhỏ Học sinh tổ chức thành băng nhóm không khác gì ngoài xã hội Cách ăn nói thiếu giáo dục tràn lan trong môi trường giáo dục nhà trường một học sinh nào nên làm người trong môi trường giáo dục của Việt Nam được xem là kỳ tích. Quốc gia nào cũng có những mầm non tài giỏi, tuy nhiên nếu mầm non ấy được một nền giáo dục tốt nặn ra thì đấy là phúc đức cho xã hội. Mặc dù vậy, thực tế không ít người giỏi Việt Nam đã hành động trái ngược với những gì mà người đó có đạo đức có thể làm được. Tội phạm mạng Ngô Minh Hiếu đã từng bị tù ở Mỹ nhưng được chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam trọng dụng đưa về. Ngô Minh Hiếu sinh năm 1989 là một chuyên gia máy tính có năng lực. Vào ngày 14 tháng 7 năm 2015, Ngô Minh Hiếu đã bị tòa án của quận tại Mỹ tuyên án 13 năm tù giam vì tội gian lận chuyển khoản, gian lận danh tính, gian lận thiết bị truy cập và 4 tội danh lừa đảo và lạm dụng máy tính. Theo lời khai của Hiếu với FBI từ năm 2007 cho đến năm 2013, anh đã điều hành các trang web trực tuyến tại nhà của mình ở Việt Nam bao gồm Supercase, Đốt Info và Phonecase Me để bán các gói thông tin cá nhân bị đánh cắp. Các gói này thường bao gồm tên, ngày sinh, số an sinh xã hội, số tài khoản ngân hàng và số định tuyến ngân hàng. Tuy nhiên vào năm 2020, Hiếu đầu quân cho Trung tâm An ninh mạng quốc gia của Việt Nam là trung tâm trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Phía trung tâm cho biết họ đang trong quá trình tiếp nhận Ngô Minh Hiếu làm chuyên gia kỹ thuật. Ngô Minh Hiếu vốn là tội phạm, tuy nhiên chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam không cần đạo đức, họ cần người giỏi và thực hiện được ý đồ của họ là dùng. Ý đồ của họ cũng không phải là ý đồ phù hợp cho đạo đức, nên chính quyền đã không ngần ngại sử dụng những con người như Ngô Minh Hiếu. Thông tin FBI của Mỹ đang truy nã người Việt Nam Mới đây, mạng xã hội là dậy sóng khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI truy nã một người quốc tịch Việt Nam tên là Minh Quốc Nguyễn có bằng tiến sĩ kỹ thuật điện tử tại Đài Loan. Cáo buộc người này tham gia các vụ rửa tiền Bitcoin trị giá tới 3 tỷ đô la. Người này còn dùng một số bí danh khác như Minh Nguyễn Quốc, Quốc Minh Nguyễn, Minh Nguyễn Quốc và Minh Nguyễn James Smith, David Minh, vân vân. Minh Quốc Nguyễn bị cáo buộc tạo điều kiện cho mua và rửa tiền khoảng 3 tỷ đô la giá trị Bitcoin. Ông ta đã bị FBI truy nã vì tội rửa tiền vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và ăn trộm danh tính. Tweet của FBI biết rõ tên Minh Quốc Nguyễn có dấu. Trên trang web của FBI cho biết Minh Quốc Nguyễn được đào tạo cơ bản về kỹ thuật tiền mã hóa. Trước đây người này từng làm việc trong lĩnh vực trinh sát trực tuyến và giải mã thông tin liên lạc. Vào năm 2016, Minh Quốc Nguyễn có bằng tiến sĩ về kỹ thuật điện tử tại Đài Loan. Với con người mà giỏi đi theo con đường phạm pháp thì không giúp gì cho xã hội, bởi tội phạm là loại gây hại cho xã hội. Một người được học hành đến nơi đến chốn mà có năng lực như thế thì không thể nào làm không ra tiền được. Nếu làm việc chân chính, ông ta vẫn có thể làm giàu được, nhưng tại sao lại phạm pháp? Có lẽ điều này còn thiếu cho con người ông ta là giáo dục đạo đức. Giáo dục mục nát đang là nguyên nhân không nhỏ tạo ra các thế hệ có suy nghĩ lệch lạc tại Việt Nam. Chẳng phải vang gì khi mà đất nước rất ít khi sản sinh cho những cá nhân tầm cỡ, mà có khi được một người giỏi thì lại dùng năng lực hơn người để mà phạm pháp. Việc Nguyễn Minh Quốc làm điều như trên, tất nhiên anh ta phải trả giá cho những gì anh ta đã làm. Nhưng tiếc, một tiến sĩ có kỹ năng làm việc như thế, nó cho thấy một số trong thành phần trí thức của Việt Nam đang đi theo con đường lệch lạc, con đường thiếu sự bền vững.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 Việt Nam được mấy đố hữu ca vậy ông Tổng. Những ngày vừa qua, Bộ Công an đã hô hào học tập 6 điều bác Hồ dạy. Không biết những điều ông Hồ Chí Minh đã dạy ngành công an là những gì mà công an lại trở thành chùm tội phạm kiếm rất nhiều tiền như ông Đỗ Hữu Ca. Có người nhận xét rằng ông Hồ Chí Minh dạy thành phần nào thì thành phần đó sẽ nát. Cái nát của ngành công an không phải bản cãi không chỉ ông Đỗ Hữu Ca mà Trung tướng Bùi Quốc Huy, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1996 đến năm 2001 cũng đã dính vào vụ án năm cam. Cũng đâu chỉ mình ông Bùi Quốc Huy bị dính mà còn nhiều cấp tá dưới quyền ông Huy cũng bị dính. Trung tướng Bùi Quốc Huy từng dính vụ án năm cam. Ông Hồ Chí Minh dạy học sinh năm điều, nhưng học sinh các thế hệ của nền giáo dục Việt Nam hiện nay đang xuống cấp đạo đức hết sức nghiêm trọng. Thầy thì đánh trò, trò đánh thầy, thầy đánh thầy và trò đánh trò. Diễn ra tràn lan trong môi trường giáo dục xã hội chủ nghĩa. So với học sinh Thái Lan, nơi họ không học những điều ai dạy cả, nhưng học sinh xứ này có giáo dục hơn hẳn rất nhiều. Đó là thực tế không thể phủ nhận. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta hay phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương của đạo đức Hồ Chí Minh, thì đạo đức trốn quan trường vô cùng thấp. Họ ăn của dân không chừa một thứ gì. Họ đặt ra đủ thứ thuế phí để bóc lột nhân dân. Họ đặt ra đủ thứ thủ tục dươm ra phức tạp để hành dân. Họ hành cho đến khi nào dân chịu nhả tiền ra mới thôi. Không thể có một quan chức liêm khiết trong môi trường của Đảng Cộng sản Việt Nam được. Câu chuyện về ông Trung tướng Bùi Quốc Huy chỉ là câu chuyện về quá khứ. Câu chuyện ông tướng Đỗ Hữu Ca là câu chuyện của thời hiện tại. Ông Bùi Quốc Huy dù có quyền to cỡ nào cũng không thể ăn bạo như tướng Đỗ Hữu Ca ngày nay. Chỉ cần một cái gật đầu, ông Đỗ Hữu Ca đã ôm chọn 35 tỷ đồng. Vậy trong suốt cuộc đời làm công an của ông ta, ông Đỗ Hữu Ca đã gật bao nhiêu lần như thế? Điều đó thật khủng khiếp. Ông tướng Đỗ Hữu Ca hiện nay manh động và nguy hiểm hơn ông Bùi Quốc Huy rất nhiều. Theo diễn biến mới nhất mà phía ông Đinh Văn Nơi cung cấp cho báo chí, ông cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca có dính đến 18 doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán hóa đơn chứng tử. Từ Quảng Ninh, ông Đinh Văn Nơi đã áp được được với Cục Thuế Hải Phòng buộc phải có văn bản đề nghị các doanh nghiệp giải trình, cung cấp thông tin, tài liệu về việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của 18 doanh nghiệp liên quan tới Trương Xuân Đức ở quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Vụ án ông Đỗ Hữu Ca đang mở rộng điều tra theo hướng sang ngang. Có thể thời gian tới sẽ có nhiều vụ bắt bớ ở Hải Phòng và cả Quảng Ninh liên quan đến hành động mờ ám của ông Đỗ Hữu Ca. Còn một hướng điều tra quan trọng nữa, đấy là điều tra lên trên. Điều tra cấp nào bảo kê cho ông Đỗ Hữu Ca thực hiện những phi vụ làm ăn phi pháp liên tỉnh đến như vậy. Cần lưu ý là ông Ca không còn quyền lực trong tay, ông Ca không thể đứng một mình mà phải liên minh, liên kết thành một nhóm lợi ích lớn. Có người cho rằng ông Ca đang như một ông trùm nhưng chưa phải là trùm cuối. Trách nhiệm tìm ra trùm cuối là việc của ông Đại tướng Tô Lâm. Ông Tô Lâm cứ điều tra và thông báo lên cao hơn nữa để xin ý kiến. Bên trên cho phép ông Tô Lâm sẽ bật đèn xanh cho Đinh Văn Nơi tìm ai quen biết lớn mà bắt tiếp để tạo ra chấn động xã hội. Thời ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí Thư, công an thành tội phạm nguy hiểm hơn trước rất nhiều. Từ thời ông Bùi Quốc Huy đến ông Đỗ Hữu Ca đã hơn hai thập kỷ, mức độ ăn tạp của quan chức ngành công an đã tăng theo số lượng và cả mức độ theo cấp số nhân. Trong khi đó, ngân sách của Bộ Công an ngày một phình to, điều này có nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam đang thu tiền thuế của dân thật nhiều để tăng mồi nuôi thành phần sâu bọ lớn lên và béo tốt. Câu hỏi đặt ra với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Việt Nam đang có mấy ông Đỗ Hữu Ca như vậy. Có ý kiến cho rằng ông Đỗ Hữu Ca chỉ là phần nổi của tảng băng chìm rất lớn. Và Tổng chỉ có thể đánh phần nổi mà phải là phần nổi ông muốn đánh thì ông mới đánh, còn phần nổi ông không muốn thì cứ để đấy.